mình cùng nhau vào bài tập số 1 để tìm hiểu nào. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Tìm hai số tự nhiên, biết hiệu của chúng là 68. Nếu lấy số thứ nhất, chia cho 1 phần 4. Số thứ hai, chia cho 1 phần 5. Thì được kết quả của chúng bằng nhau. Các con lắng nghe lại đề bài một lần nữa nhé. Tìm hai số tự nhiên, biết hiệu của chúng là 68. Nếu lấy số thứ nhất chia cho 1 phần 4 và số thứ hai chia cho 1 phần 5 thì kết quả của chúng bằng nhau. Bài toán cho biết điều gì rồi? Cho biết dữ kiện đầu tiên đó chính là hiệu của hai số là 68. Bài toán này cho tỷ số chưa? Cho tỷ số rồi đấy các con ạ. Tỷ số ở đây chính là số thứ nhất chia cho 1 phần 4. Chia cho 1 phần 4 tức là nhân với 4. Số thứ nhất chia cho 1 phần 4. Khi giảm đi 1 phần 4 tức là số đó. Chia thì thành nhân đảo ngược. Chia 1 phần 4 tức là nhân với 4 phần 1, tức là nhân với 4. Và số thứ 2 chia cho 1 phần 5, hay nói cách khác là số thứ 2 nhân với 5 thì được kết quả bằng nhau. Như vậy tỷ số sẽ là đây. Số thứ nhất A chia cho 1 phần 4 bằng số thứ hai là B chia cho 1 phần 5. Có nghĩa là bằng A nhân với 4 phần 1 bằng B nhân với 5 phần 1 hay nói cách khác là A nhân 4 bằng B nhân 5. Như vậy thì A phải ứng với 5 phần và B phải ứng với 4 phần.